Phương Nam TV, trang nhà đại biểu Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay ờ, mình ờ, làm cái video này có hai cái nội dung muốn chia sẻ và thông báo tới tất cả các quý vị và các bạn. Cái ờ, chia sẻ đầu tiên ấy là mình xin được nhắc lại là cái thời gian mà cung cấp đại biểu giống của trang trại đại biểu Phương Nam thì sẽ trong năm 2020 năm canh tí sẽ kéo dài cho tới đầu tháng 11 dương lịch các bạn nhé âm lịch thì nó sẽ rơi vào là cuối tháng 9 âm lịch các bạn nhé một cái à, thông tin và một cái chia sẻ à, thứ hai à, và cái thông tin này rất quan trọng đó là thời gian cung cấp đà điểm giống của năm 2021 năm uh, Tân Sửu các bạn nhé năm 2021 thì uh, năm Tân Sửu thì uh, còn uh, khá dài còn uh, khoảng uh, 5 tháng nữa cơ nhưng mà hôm nay mình muốn ờ, chia sẻ trước cái thông tin này chia sẻ trước cái ờ, kế hoạch và chia sẻ trước cái mốc thời gian này để cho quý vị và các bạn biết và nắm được à, để quý vị và các bạn sẽ có sự chủ động hơn nữa trong những kế hoạch của quý vị và các bạn trong lĩnh vực kinh doanh tài liệu các bạn nhé quý vị và các bạn thân mến thì cái thời điểm hiện tại này này thì bên mình vẫn đang tiếp tục cung cấp đài điều giống trong giai đoạn một tháng tuổi tới tất cả các quý vị và các bạn tới khách hàng trong Ờ, năm 2020 và song song với đó là bên mình đã bắt đầu tiếp nhận những đơn hàng của năm 2021 rồi các bạn nhé à, tại sao mình lại phải đưa ra một cái ờ, mốc thời gian đưa ra một cái ờ, làm một cái video này à, chia sẻ những thông tin này sớm như vậy để theo mình nghĩ thì là không có gì là sớm cả chúng ta có 5 tháng để cho chúng ta chuẩn bị một năm tiếp theo thì không phải là dài các bạn nhé là điều giống trong giai đoạn đầu năm ấy thì là rất chi là hiếm các bạn cái số lượng tài liệu giống ờ, của giai đoạn đầu năm ấy, thì nó ít trong khi mà cái uh, uh, nhu cầu cái kế hoạch của khách hàng của tất cả các quý vị và các bạn thì nó lại cao bên mình có rất nhiều các đơn hàng khác nhau của rất nhiều các khách hàng khác nhau khách hàng đầu tư với quy mô trung bình này và khách hàng đầu tư với quy mô là rất chi là lớn với số lượng lên tới cả một vài trăm con thì cái thông tin này mình đưa ra thì không phải là quá sớm các bạn nhé thì mình đưa ra để quý vị và các bạn biết được cái mốc thời gian đại biểu giống trong năm 2021 năm Tân Sửu thời gian nào là có để quý vị và các bạn biết được uh, để quý vị chuẩn bị cho kế hoạch của quý vị trong năm 2021 được uh, uh, toàn hơn các bạn nhé đại biểu giống trong năm 2021 mình xin uh, rất vui mừng được uh, thông báo tới tất cả các quý vị và các bạn đại biểu giống trong năm 2021 năm Tân Sửu của bên mình bên mình sẽ có sớm hơn so với thị trường các bạn nhé à, cuối à, tháng 12 âm lịch của năm 2020 à, năm à, canh tí thì bên mình đã có lứa đà điểu giống đầu tiên các bạn nhé và đến giữa tháng 1 âm lịch năm 2021 năm Tân Sửu thì bên mình sẽ có cái lô đà điểu giống một tháng tuổi đầu tiên cung cấp cho khách hàng các bạn nhé quý vị và các bạn nhớ lại cái mốc thời gian đó nhé à, mình à, rất vui mừng được uh, chia sẻ và thông báo với tất cả các quý vị và các bạn là cái uh, đàn điểu giống của bên mình có rất sớm mình xin khẳng định là đàn điểu giống của bên mình là có sớm nhất trên thị trường luôn trên toàn quốc luôn đàn điểu giống uh, uh, của bên mình quý vị và các bạn thân mến thì mình đang ngồi trong một cái uh, uh, ô nuôi đà điểu uh, giống trong giai đoạn mà hai tuần tuổi của bên mình nhé các bạn nhé thì cái ờ, lô này thì hai tuần ờ, hai tuần tuổi nữa thì nó sẽ đạt là một tháng tuổi thì lúc đó bên mình sẽ chuyển giao tới tay khách hàng các bạn nhé thời điểm này thì ờ, sau tầm khoảng là một hai cho tới 3 tháng nữa thì bên mình sẽ bắt đầu bước vào cái công việc là thu mua thực phẩm cho tất cả các khách hàng của bên mình và những khách hàng của đã kinh doanh đà điểm trước mắt tất cả các quý vị và các bạn là à, lô đà điểu trong giai đoạn mà hai tuần tuổi các bạn nhé chỉ còn à, hai tuần tuổi nữa thôi thì những chú đà điểu này sẽ đạt cái à, tuổi đời là một tháng tuổi thì lúc đó là bên mình sẽ chuyển giao cho khách hàng các bạn ạ những cái à, cái lô hàng này thì bên mình cũng đã à, có những cái đơn hàng của khách hàng đặt rồi thì đến giai đoạn mà hai tuần nữa thì bên mình sẽ bắt đầu là chuyển giao lần lượt cho khách hàng của bên mình các bạn ạ Quý vị à, và các bạn thân mến thì à, trong tất cả những video à, về hướng dẫn quy trình cũng như là kỹ thuật nuôi đà điểu ấy thì mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn rất chi là cụ thể tỉ mỉ rồi. Quý vị và các bạn mà mới bước vào lĩnh vực kinh doanh đà điểu ấy thì quý vị và các bạn là nhớ theo dõi thật kỹ tất cả những video mà mình đã chia sẻ nhé. Còn quý vị và các bạn mà đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đà điểu và và nuôi đà điểu rồi thì quý vị và các bạn cũng dành một chút thời gian để cập nhật những cái thông tin và những cái chia sẻ mới nhất của mình nhé. Mình à, luôn luôn cập nhật những thông tin mới trong à, cái lĩnh vực à, nuôi đà điểu tới tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhìn thật kỹ nhé, lô đà điểu trong giai đoạn 2 tuần tuổi của bên mình nhé các bạn nhé. Nhìn rất chi là khỏe mạnh và linh hoạt các bạn nhé. với cái quy trình của bên mình thì làm rất chi là tỉ mỉ những cái thông số những cái số liệu được ghi chép đầy đủ hàng ngày các bạn nhé theo dõi qua rất nhiều các năm và bên mình đã đã có một cái quy trình à, riêng của bên mình là mình à, à, mình đánh giá là quy trình của bên mình là tới thời điểm bây giờ là là hoàn toàn phù hợp rất chi là phù hợp trong cái uh, lĩnh vực nuôi đà điểu à, với cái quy trình của bên mình ấy, thì mình luôn luôn là cải tiến luôn luôn là à, điều chỉnh để cho nó phù hợp hơn với à, theo thời gian theo thực tế nhé các bạn nhé khi nào bên mình mà đúc kết được những cái kinh nghiệm mới những cái à, kỹ thuật mới tiên tiến à, thì bên mình sẽ ngay lập tức là cập nhật thông qua những video và bên trang trại đại đồng phương Nam à, sẽ chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn nhé. Đấy là quý vị và các bạn à, hãy nhớ là thường xuyên cập nhật những cái thông tin mà bên mình à, à chia sẻ qua bằng à, video nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến thì à, mình vừa chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn hai cái mốc thời gian à, cực kỳ quan trọng của năm 2020 và năm 2021. À, năm 2020 đó là cái mốc mà đại nổ giống của bên mình sẽ cung cấp tới tất cả các quý vị và các bạn à, là tới đầu tháng 11 dương lịch các bạn nhé có nghĩa là nó sẽ rơi vào tầm khoảng cuối tháng 9 âm lịch năm 2020 năm à, canh tí còn à, đà điểu giống à, trong năm 2021 thì bên mình sẽ có giữa tháng 12 âm lịch năm 2020 năm canh tí thì bên mình đã có lô đà điểu giống đầu tiên và đến uh, giữa tháng 1 âm lịch năm 2021 năm à, Tân Sửu thì bên mình sẽ có lô đàn đổi giống một tháng tuổi đầu tiên cung cấp tới à, khách hàng các bạn nhé đó là hai cái mốc thời gian cực kỳ quan trọng của năm 2020 và năm 2021 mà video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có sự chủ động trong những kế hoạch của quý vị và các bạn nhé. Tới đây thì mình cũng à, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị và các bạn, tới khách hàng đã luôn luôn quan tâm ủng hộ và tin tưởng trang trại đại điểu phương Nam bên mình luôn luôn cam kết à, cung cấp những à, sản phẩm à, tốt nhất tới à, khách hàng à, và luôn luôn à, nâng cao cái à, à, cái chất lượng của sản phẩm và cái quy cách phục vụ tốt nhất à, cho khách hàng à, cái video này mình xin à, kết thúc tại đây à, xin à, kính chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ thành công với tất cả những kế hoạch à, quý vị và à, các bạn đặt ra trong năm 2020 à, cũng như là năm 2021 à, à, tân sửu sắp tới và cho những năm tiếp theo còn bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn